Vương Nhị xin chào các bạn. Hôm nay Vương Nhị xin giới thiệu đến các bạn một tác phẩm văn học thiếu nhi cổ điển được mang tên Lâu đài thần bí do nữ tác giả Edith Nesbit viết vào năm 1907. Chương 1 Họ có ba người, Jerry, Jimmy và Kathleen. Dĩ nhiên, Tên của Jerry là sharon chứ không phải là Jeremy. Tên của Jimmy là James, còn Kathleen thì chẳng bao giờ được các anh cô gọi đúng tên cả. Lúc thì là Cathy, lúc thì là Cathy, lúc lại là mèo con khi họ cảm thấy hài lòng về cô, còn khi không hài lòng thì họ gọi cô là mèo hay cào. Cả ba đều học ở một thị trấn nhỏ miền Tây nước Anh. Dĩ nhiên các cậu bé học ở một trường và cô em theo học ở trường khác bởi loại hình trường học con trai và con gái học cùng chưa trở thành phổ biến như tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được thế. Ba người thường gặp nhau vào những ngày thứ bảy và chủ nhật tại nhà một người phụ nữ tốt bụng, nhưng đó lại là một trong những gia đình không được phép nô đùa. Chắc các bạn cũng biết đó là kiểu gia đình gì rồi, phải không? Thường những gia đình như vậy có cái gì đó khiến cho bạn thậm chí khó lòng mà nói chuyện với người khác khi cô đơn. Còn nô đùa dường như là điều không thể có và làm người khác khó chịu. Chính vì thế, chúng cứ mong đến các kỳ nghỉ để được về nhà mình và ở bên nhau suốt cả ngày, nơi chúng có thể tự do nô đùa và trò chuyện. Nơi có những cánh rừng vùng Hampshire cùng các cánh đồng đầy những điều thú vị để làm và ngắm cảnh. Cô chị họ là Betty cũng ở đó và chúng đã lập sẵn kế hoạch. Trường của Betty được nghỉ sớm hơn nên Betty về nhà ở Hampshire trước. Khi mới về nhà, cô bị lên sởi, thành ra ba người kia không về được. Các bạn có thể mường tượng ra cảm xúc của chúng rồi đấy. Chỉ nghĩ đến việc phải ở nhà cô Harvey đến 7 tuần thì chúng thấy không sao chịu đựng nổi, nên cả ba đều viết thư về nhà để kể lễ. Điều này đã làm cho bố mẹ chúng vô cùng ngạc nhiên vì họ cứ nghĩ là ở nhà cô Harvey sẽ tốt cho bọn trẻ. Tuy nhiên, theo như Cherry nói thì bọn chúng cũng rất hợp với gia đình đó. Rồi sau khi chúng viết thư và điện về nhà quá nhiều, bố mẹ chúng đã sắp xếp hai cậu con trai đến ở tại trường của Kathleen vì lúc đó không còn bọn con gái và cô giáo nào ở lại trường cả, trừ một cô giáo người Pháp. Thôi thì cũng còn tốt hơn ở nhà cô Harvey. Kathleen nói trong lúc hai anh cô thấy nên đi chào hỏi cô giáo. Mà trường của em không như trường của các anh đâu nhé. Trường của bọn em có khăn trải bàn và rèm cửa sổ, còn có cả màn che. Chứ trường bọn con trai các anh toàn những tấm bảng gỗ tùng, bàn học thì nhem nhuốc mực. Khi hai cậu bé gói ghém đồ đạc thì cô em Kathleen cắm hoa vào các bình đựng mứt để trang trí các phòng mà chủ yếu là cúc vạn thọ vì ở vườn sau chỉ có hoa đó là đẹp nhất. Vườn trước có hoa phong lữ, huyền sâm và lolepia, nhưng tất nhiên bọn trẻ không được phép hái những loại hoa đó. bọn mình phải nghĩ ra trò gì để chơi cho hết kỳ nghỉ chứ nhỉ? Kathleen nói khi uống trà xong, rồi cô mở những gói đồ của hai anh ra và xếp quần áo của họ vào các ngăn kéo có sơn màu. Cô cảm thấy mình đã trưởng thành và chu đáo hơn khi xếp ngay ngắn các loại quần áo thành những chồng nhỏ vào các ngăn kéo một cách ngăn nắp. Hay là bọn mình viết một cuốn sách đi. Em thì làm sao mà viết được? Jimmy nói. Em có nói em viết đâu. Kathleen nói vẻ hơi mít lòng. Em nói bọn mình mà. Viết làm sao được? Gerard nói cục lũng. Nếu chúng ta viết về một cuốn sách về những gì đang thật sự diễn ra trong trường thì mọi người sẽ đọc và nói rằng chúng ta thật thông minh. Kathleen khăng khăng nói, có mà dễ bị đuổi học ấy chứ. Gerard nói, thôi, chúng mình hãy chơi trò gì ngoài trời đi, như trò giả cướp hay đại loại như thế. Nếu chúng mình tìm được một cái hang rồi mang đồ đạc đến cất và ăn uống ở đó thì cũng không đến nỗi nào đâu. Làm gì có cái hang nào cơ chứ, Jimmy bác lại vì cậu là người thích đưa ra ý kiến ngược với mọi người. Vả lại, cô giáo yêu quý của anh nhất định sẽ không cho chúng ta tự tiện ra ngoài mà không có người lớn đi đâu cùng. Nhất định là thế. Ờ, cứ xem đã. Anh sẽ đi nói với cô ta như cha cố ấy. Gerard nói, Thế cơ à? Kathleen chỉ ngón tay vào người anh trai tỏ vẻ chế nhạo, còn cậu ta thì nhìn vào gương chải đầu, vuốt quần áo ngay ngắn, rửa mặt và tay đối với người hùng của chúng ta thì chỉ nháy mắt là xong. Gerard nói rồi thực hiện ngay. Thật là một cậu bé ra dáng, tóc nâu, người thanh mảnh nhưng trông rất hấp dẫn. Cậu ta đến gõ cửa phòng nơi cô giáo đang ngồi đọc cuốn sách bìa vàng và suy nghĩ vẫn vơ. Gerard có thể lúc nào cũng làm cho mình loáng một cái trở nên thú vị một mánh vô cùng hữu ích khi gặp người lớn. Cậu ta thể hiện bằng cách mở to đôi mắt xám của mình, xệ hai mép xuống, ra vẻ lịch sự, giọng xin xỏ chẳng khác gì chú tệ nhí nổi tiếng. Mà nhân thể cũng xin nói luôn là đến lúc này, ngày ấy cũng già lắm rồi, mà còn hay lên giọng kẻ cả nữa. Vào đi! Cô giáo nói giọng Pháp nghe thẻ thé. Cậu ta đi vào, có chuyện gì vậy? Cô giáo sốt ruột hỏi. Em hy vọng rằng em không làm phiền cô. Seran làm bộ ngoan ngoãn nói. Ồ không sao, thế em cần gì? Cô giáo dịu giọng. Em nghĩ mình phải đến chào cô ạ, à, bởi vì cô là người phụ nữ duy nhất trong ngôi nhà này. Seran nói. Cậu ta chìa bàn tay đỏ hồng mới rửa còn ướt nước ra. Cô giáo bắt tay cậu bé. Em là một cậu bé rất lịch sự. Cô nói. Không dám ạ. À. Sera nói với giọng lịch sự hơn bao giờ hết. Em rất lấy làm tiếc cho cô. Thật là mệt mỏi khi cô phải trông bọn em vào những ngày nghỉ này. Không sao đâu, cô giáo đáp lại. Cô tin các em là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Vẻ mặt của Seran làm cho cô giáo an tâm rằng cậu ta và những người kia sẽ ngoan ngoãn như những đứa trẻ luôn mong muốn được nên người. Dạ, chúng em sẽ cố gắng ạ. À. Cậu ta nói một cách nghiêm chỉnh. Thế cô giúp gì được cho em đây? Cô giáo hỏi giọng ôn tồn. Dạ không ạ, à, em cảm ơn cô. Gerard nói, Bọn em không muốn làm phiền cô, và em nghĩ là càng đỡ phiền cho cô nếu ngày mai bọn em được vào rừng cả ngày, mang theo bữa ăn, đồ ăn nguội ấy mà, để không phiền đến bác đầu bếp ạ. À. Em thật chu đáo. Cô giáo lạnh lùng nói. Lúc đó đôi mắt của Seran sáng lên, chúng thường như thế trong khi miệng cậu ta nói rõ nghiêm chỉnh. Cô giáo cười to khi bắt gặp cái hấp háy mắt đó và Seran cũng cười theo. Bé mà ranh mảnh ra trò. Cô giáo nói, sao em không nói ngay là em muốn thoát khỏi sự giám sát của cô? Hay nói thế nào nhỉ? À, mong thoát khỏi sự theo dõi. Cần gì phải giả vờ làm cô vui lòng chứ? Cô phải cẩn thận với bọn trẻ mới lớn như chúng em là đúng rồi. Seran nói, nhưng đây không phải là giả vờ đâu ạ. À. Chúng em thật sự không muốn làm phiền cô, mà chúng em không muốn cô. Làm phiền các em chứ gì? Thôi được, thế bố mẹ các em cho phép các em vào rừng trong những ngày này ư? Dạ, vâng ạ. Seran thành thật nói. Thế thì cô cũng giống các bậc phụ huynh thôi mà. Cô sẽ thông báo cho bác đầu bếp biết em đã hài lòng chưa? Dạ, tất nhiên là em hài lòng rồi ạ. À. Cô đáng yêu quá chừng. Gerard nói. Hưu, cô giáo lặp lại, một con hưu đực. Chú thích, khi Gerard nói từ dear trong tiếng Anh có nghĩa là thân yêu, thì cô giáo người Pháp lại nghe ra thành dear, nghĩa là hưu, nên cô hỏi lại. Dạ không phải thế, mà là cô giáo đáng yêu ạ. À. Gerard nói, cô giáo đáng yêu nhất Cô sẽ không có gì phải hối tiếc đâu. Chúng em có thể giúp gì cho cô ạ? À? Như ờ, cuộn len cho cô, đi tìm cho cô cặp kính mắt, hay... Em nghĩ cô là một bà già à? Cô giáo nói cười như chưa được cười bao giờ. Thôi, cứ đi đi, nhưng không được chơi bời nghịch ngợm quá mất đấy. Nào, có may mắn không? Hai người kia hỏi. Ổn rồi, Gerard nói một cách thản nhiên. Anh đã nói là sẽ được mà. Chàng trai trẻ ngây thơ đã có được sự quý trọng của cô giáo người nước ngoài, người mà thời trẻ cũng đã từng là người đẹp nơi thôn giả nhỏ bé. Em chẳng tin cô ấy đã từng là người đẹp đâu, mà cô ấy nghiêm khắc lắm. Kalin nói, À, đó là vì em không biết cách xử sự với cô thôi. Cô ấy chẳng nghiêm khắc với anh tí nào cả. Gerard nói, còn em lại thấy anh chỉ là một tên lừa đảo thôi, đúng vậy không? Jimmy mỉa mai. Không, anh là nhà ngoại ờ, gọi là gì nhỉ? Đại loại như là một viên đại sứ ấy. Nhà ngoại giao, thế mới đúng. Đằng nào chúng mình cũng đã xin phép được rồi. Nếu không tìm được một cái hang nào ở trong rừng thì sẽ là công cốc mất. Cô giáo không đến nỗi nghiêm khắc như Kathleen tưởng, Cô đang kiểm tra đồ ăn cho bữa tối gồm có bánh mì và mật được phết lên hàng giờ đồng hồ trước đó. Thành ra lúc này món ăn đó cứng và khô không tưởng nổi. Seran lễ phép cầm bánh mì phết format hộ cô giáo, rồi cậu ta cứ ép cô giáo nếm thử món bánh mì phết mật. Chà, cứ như ăn phải cát ấy, sao mà khô thế? Liệu ăn thế này em có thấy ngon không? Dạ không, không thể nào nuốt được ạ. À nhưng con trai mà lại kêu ca về thức ăn thì không được lịch sự ạ. À. Sera nói, cô giáo cười, nhưng từ đó về sau không còn có món bánh mì khô phết mật cho bữa tối nữa. Sao anh lại làm được điều như thế nhỉ? Kathleen thì thầm một cách thán phục khi chúng chúc nhau ngủ ngon. À, khi em muốn người lớn biết được em đang định làm gì thì dễ lắm. Rồi em xem, sau này anh sẽ còn dẫn dắt cô giáo dễ hơn thế này cơ. Sáng hôm sau, Seran dậy sớm và hái một bó hoa cẩm chướng hồng từ một cái cây mà cậu ta thấy nó nằm lẫn trong đám cúc vạn thọ. Cậu ta bó hoa bằng sợi chỉ đen và đặt lên chiếc đĩa của cô giáo. Cô mỉm cười và trông thật xinh khi cô cài những bông hoa vào thắt lưng. Theo anh như vậy có nên không? Hối lộ người khác bằng cách tặng hoa và những thứ khác để họ cho phép anh làm theo ý mình, rồi nói xấu họ là sao? Jimmy nói, không phải thế đâu. Kathleen chợt nói, em hiểu ý anh Seran rồi, chỉ có điều là em chưa nghĩ được những cách đó đúng lúc mà thôi. Anh thấy đấy, nếu anh muốn người lớn đối với mình thật tốt thì ít ra anh phải cư xử tốt với họ đã và nghĩ ra những điều nho nhỏ để làm vui lòng họ chứ. Bản thân em chưa bao giờ nghĩ ra cả, nhưng anh Cherry đã nghĩ được những điều đấy. Đó chính là lý do tại sao người ta lại quý mến anh ấy. Đó không phải là hối lộ mà là một việc làm trung thực, giống như khi mua hàng phải trả tiền ấy. Được, cứ cho là thế đi. Jimmy nói gạt vấn đề đạo đức sang một bên. Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt đẹp để vào rừng đấy ba anh em đã có được ngày tuyệt đẹp đó. Phố hai rộng lớn, thậm chí ngay cả vào buổi sáng sôi động mà cũng gần như yên ắng, chẳng khác gì một con phố mộng mơ, phơi mình dưới ánh mặt trời. Lá cây vẫn còn ướt từ cơn mưa đêm qua, nhưng đường lại khô ráo, và dưới ánh nắng, những hạt bụi trên phố lấp lánh như kim cương. Những ngôi nhà cổ xinh đẹp đứng kiên cố và vững chãi, cứ như chúng đang phơi mình tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nhưng liệu có rừng không cơ chứ? Kathleen hỏi khi họ đi qua khu chợ. Có rừng hay không không quan trọng, Seran vui vẻ nói. Thế nào chúng ta cũng tìm thấy cái gì đó. Có một đứa bạn nói với anh rằng, bố của nó bảo là khi ông ấy còn bé, có một cái hang nhỏ bên lề một con đường gần đường Salisbury đấy. Mà ông còn nói là có cả một lâu đài thần bí ở đó nữa. Nên có lẽ cái hàng đó không có thật đâu Nếu chúng mình có tù và thổi to suốt dọc đường Thì thế nào chúng mình cũng tìm thấy tòa lâu đài thần bí đó đấy Kathleen nói Nếu như em có tiền để vứt vào mấy cái tù và Jimmy khinh khỉnh nói À em có đây Cũng tình cờ thôi Đây này Kathleen nói Thế là bọn chúng đi mua những chiếc tù và tại một cửa hàng nhỏ có cửa sổ nhô ra bày bán đủ thứ nào là đồ chơi, kẹo, dưa chuột và táo chua. Rồi cả quảng trường yên ắng ở cuối thị trấn, nơi có nhà thờ và nhà của những người đáng kính nhất, bỗng vang lên tiếng tù và dài và thật to. Nhưng chẳng có ngôi nhà nào biến thành lâu đài thần bí cả. Bọn chúng cứ thế đi dọc theo đường Salisbury nóng bức và đầy bụi. Thế là chúng đồng ý uống một chai nước gừng Thà chúng ta cứ uống hết chỗ nước gừng vào bụng hơn là để trong chai, rồi mang giấu chai đó đi, để đến lúc về lấy cũng được. Jimmy nói, chẳng mấy chốc bọn chúng đã đến nơi có con đường chia ra làm hai nhánh mà Seran đã nói. Giống như những cuộc phiêu lưu thật, Kalin nói, rồi chúng đi theo con đường bên phải, rẽ sang đường bên trái ở chỗ sau, rồi cứ đi như thế cho đến khi bị lạc hẳn. Lạc hẳn rồi, thật tuyệt vời. Kelly nói, lúc này phía trên đầu chúng là những tán cây hình vòng cung, còn hai bên lề đường thì cao và rậm rạp. Những nhà phiêu lưu đã thôi không thổi tù và từ lâu. Cứ thổi mãi như thế thì mệt mỏi quá trong khi chẳng có ai màng đến cả. Ôi mệt quá! Jimmy nhìn quanh. Thôi, chúng ta ngồi xuống nghỉ một chút rồi dùng bữa đi mà có thể gọi đây là bữa trưa cũng được mọi người ạ. À. Cậu ta nói đầy sức thuyết phục. Thế là bọn chúng ngồi xuống bên hàng rào và ăn những quả ly gai chín đỏ mà nhẽ ra chỉ dùng để tráng miệng. Chúng ngồi xuống nghỉ chân và ước mong sao bàn chân của chúng không to chướng lên trong ủng. Seran ngồi tựa lưng vào những bụi cây khiến cho chúng rạp xuống đến nỗi cậu ta tí nữa ngã ngửa ra sao. Có cái gì đó lúng hẳn xuống dưới sức ép của lưng, rồi có tiếng vật nặng rơi xuống. Ôi Jimmy! Cậu ta phát hiện, bỗng nhiên tỉnh người lại. Ở chỗ này có một cái hố. Chả thế mà cái hòn đá anh tựa người vào lọt thởm xuống rồi. Em mong đó là một cái hang, nhưng tất nhiên là không phải rồi, Jimmy nói. Nếu chúng mình thổi tù và thì thế nào cũng sẽ có hang. Kalin nói rồi vội vã thổi tù và. Seran thò tay vào đám bụi cây. Không thấy gì cả, chỉ có gió thôi. Đó chỉ là một cái hố rỗng thôi. Cậu ta nói. Hai người kia kéo giật bụi cây ra. Đúng là có một cái hố bên lề đường. Để anh xuống cho. Seran nói. Ấy đừng. Kalin nói. Đừng xuống, nhỡ đâu có rắn thì sao? Chắc không có đâu sera nói Nhưng cậu ta vẫn ngã người về phía trước và đánh một que diêm Một cái hang Cậu ta reo lên Hai gối quỳ lên tảng đá đầy rêu mà cậu ta đã ngồi trước đó Rồi bò ngay xuống và mất hút Mọi người nín thở Anh không sao chứ? Jimmy hỏi Ừ, xuống đi Em cho chân xuống trước thì hơn Khoảng cách cũng khá xa đấy Em xuống tiếp cho Kathleen nói rồi chui xuống Cô thò chân xuống như anh trai bảo Hai bàn chân cô khoắn loạn lên trong không khí Cẩn thận đấy Gerard nói trong bóng tối Cứ thế thì anh làm sao thấy chứ Cho hai bàn chân xuống đã Đừng có vung lên như thế Có cố mà bay bổng ở đây cũng chẳng ít gì đâu Làm gì có chỗ mà bay Cậu ta giúp em gái bằng cách kéo mạnh hai bàn chân cô xuống rồi dùng tay đỡ. Cô cảm thấy có tiếng lá xào xạc dưới đôi ủng và đứng sẵn để đỡ Jimmy do cậu ta cho đầu xuống trước, trông cứ như là người lặn xuống biển. Đúng là một cái hang rồi, Kathleen nói. Những nhà thám hiểm trẻ tuổi lúc đầu lóa mắt trước bóng tối của hang nên chẳng nhìn thấy gì. Seran vừa giải thích vừa lấy hai vai che cửa hang Bóng tối làm sao lóa mắt được Jimmy nói Ước gì chúng mình có một cây nến Kathleen nói Đúng là Gerard nói Không nhìn thấy gì thật Nhưng người chỉ huy gan góc có đôi mắt dần quen với bóng tối đã phát hiện ra một thứ Trong khi hai người kia còn lóng ngóng ở lối vào Ồ, cái gì thế? Cả hai người kia đã quen cách Gerard vừa kể chuyện vừa diễn nhưng đôi lúc họ cũng muốn cậu ta đừng có nói tràn gian đại hải Chẳng khác gì cuốn sách vào lúc đoạn hồi hợp nhất Anh thường không để lộ điều bí mật trong giấc mơ Cho đến khi cả hai người phải hứa danh dự là sẽ giữ im lặng Bọn em sẽ giữ im lặng Jimmy sốt ruột nói Thế thì được Gerard nói Giọng điệu không còn như cuốn sách kể chuyện nữa Mà trở lại là một cậu bé Đằng kia có ánh sáng phía sau các em ấy Hai người kia quay lại nhìn và đúng là có ánh sáng thật Một màu xám mờ mờ trên vách hang màu nâu Và một màu xám sáng hơn bị một vệt tối cắt ngang Chứng tỏ rằng ngay chỗ ngoặt hay góc cửa hang có ánh sáng Chú ý, Gerard nói Ít ra thì đó chính là điều cậu ta muốn nói Dù sau đó cậu ta chỉ bật ra được từ nghiêm ra vẻ ta đây là con nhà binh. Hai người kia cứ thế làm theo như cái máy. Tất cả phải đứng nghiêm cho đến khi tôi hô, bước đều, bước. Và khi nghe thấy thế, hai người phải tiến thật thận trọng theo mệnh lệnh của tôi, theo bước chân người chỉ huy anh hùng của các người. Chú ý đừng có dẫm lên xác chết và những người bị thương đấy. Ước gì anh đừng dẫm phải, Khalil nói. Làm gì có ai? Jimmy vừa nói vừa lần mò tìm bàn tay cô em gái đang quờ quận trong bóng tối. Anh ấy chỉ muốn nói là đừng có vấp phải đá và những thứ khác thôi. Thế rồi cậu ta vớ được bàn tay của cô em khiến cô hét ầm lên. Anh đây mà. Jimmy nói. Anh cứ tưởng em muốn anh nắm lấy tay cơ. Nhưng em cứ như là thiếu nữ rồi ấy. Mắt bọn trẻ lúc này đã quen với bóng tối và thấy rõ là chúng đang ở trong một cái hang đá lởm chởm dài đến ba bốn da và ngoặt về phía bên phải. Chiến thắng hay là chết? Gerard lưu ý mọi người. Nào, bước đều, bước! Chú thích Da là đơn vị đo chiều dài của Anh. Một da bằng 0,914 mét. Cậu ta lò dò tiến về phía trước, từng bước một giữa đám đất mềm và những hòn đá nằm lỏng chỏng trong hang. Một cánh bươm, có một cánh bươm kia. Cậu ta reo lên khi rẽ. Ôi tuyệt vời quá! Kalin hít một hơi dài khi bước ra nắng. Em có nhìn thấy cánh bườm nào đâu? Jimmy nói tiếp Chỗ cuối của con đường nhỏ hẹp có một vòm tròn bao quanh là những cây dương sĩ và dây leo. Bọn chúng đi qua chỗ vòm đó vào một hẻm núi hẹp và sâu. Hai bên bờ đều là đá phủ đầy rêu. Còn trong các chỗ nứt toàn là dương sĩ và cỏ tranh. Cây cối mọc trên nóc bờ hẻm làm thành các chiếc vòm, khiến nắng chiếu xuống thành các mảng sáng tối không đều, biến cả hẻm núi thành một hành lang có mái màu xanh xen vàng. Con đường nhỏ gồm toàn đá phiến màu xám xanh vương những đống lá trôi giạt dốc xuống và đến cuối đường thì thấy một vòm tròn khác. Bên trong tối ôm, phía trên còn có đá, cỏ và những bụi cây nhô lên lõm chởm. Trông chẳng khác gì bên ngoài của hầm đường sắt cả, Jimmy nói. Đó là lối vào lâu đài thần bí đấy, chúng mình thổi tù và thôi. Kalin nói, thôi đi, Jera nói, thuyền trưởng dũng cảm xin có lời quở trách những lời nói ngớ ngẩn của cấp dưới. Em thích thế đấy, Jimmy nói giọng bực tức. Theo anh, em hãy ra lệnh cho cấp dưới tiến bước cẩn thận và thật im lặng, vì dẫu sao rất có thể có người quanh đây. Và nhớ đâu cái vòm kia lại là nhà ướp lạnh hay cái gì đó nguy hiểm thì sao? Jera nói tiếp. Cái gì cơ? Kathleen nói một cách lo lắng. Có lẽ là gấu đấy Gerard nói gọn lõn Gì thì gì Ở nước Anh gấu phải được nhốt trong chuồng cơ Jimmy nói Ở Mỹ người ta gọi là chuồng gấu Cậu ta nói thêm một cách bâng quơ Bước nhanh, bước Đó là câu trả lời duy nhất của Gerard Thế là chúng bước Dưới lớp đá ẩm ướt là con đường rắn toàn đá Khiến chúng phải đảo chân liên tục khi đến vòm tối chúng dừng lại Có bật xuống đấy Jimmy nói Đó là nhà ướp lạnh đấy Gerard nói Đừng xuống đó Kalin nói Người anh hùng không gì có thể làm cho nản chí của chúng ta Gerard nói đã nâng những hy vọng đang dao động của những kẻ tay sai khốn khổ của mình khi tuyên bố là anh đi tiếp, còn những người kia thì tùy. Anh tự phong cho mình thì cứ việc đi tiếp một mình đi, Jimmy nói, đấy, đi đi. Cậu ta tiếp lời. Đây là một phần của trò chơi ngốc ạ. À. Gerard ôm tòm giải thích. Ngày mai có thể em là thuyền trưởng đấy. Nên lúc này em đừng nên nói gì cả và hãy bắt đầu nghĩ ra những cái tên để gọi chúng ta đi khi đến lượt em đấy. Bọn chúng cẩn thận leo từ từ xuống bậc thang. Trên đầu chúng là một vòm đá cong cong Seran đánh một que diêm khi đến bậc cuối cùng mà không thấy có mép gì. Thực ra đấy là đoạn đầu một lối đi rẽ sang trái. Lối đi này lại sẽ đưa chúng ta trở về con đường lúc nãy đấy. Jimmy nói, hay là xuống dưới cũng nên. Seran nói, chúng ta đã đi xuống được 11 bậc rồi. Bọn chúng đi tiếp, hai người kia theo sau người chỉ huy đang đi lò dò vì e là có bậc thang như cậu ta đã giải thích. Con đường tối ôm. Em thấy ngán lắm rồi. Jimmy thì thầm. Tiếp đến, ánh sáng lờ mờ mỗi lúc một sáng hơn và kết thúc tại một vòm khác nhìn ra một quang cảnh trông như bức tranh trong một cuốn sách về nước Italy, khiến bọn chúng nín thở. Rồi cả bọn im lặng đi tiếp về phía trước, chăm chú nhìn quanh một con đường ngắn toàn cây bách, càng đi càng thấy rộng ra, dẫn đến một cái sân rộng toàn đá hoa cương phơi mình dưới nắng. Bọn trẻ chớp chớp mắt, tựa tay vào chiếc lan can nhẵn, rộng và nhìn đăm đăm. Ngay phía dưới chúng là một cái hồ, trông giống như một cái hồ ở trong cuốn sách Những vẻ đẹp của Italy. Có đàn thiên nga đang bơi và một hòn đảo với những hàng liễu rủ. Phía bên kia là những sườn đồi xanh điểm những khóm cây, và giữa các khóm cây lấp lánh tay chân trắng toát của những bức tượng, dựa lưng vào ngọn đồi nhỏ ở phía bên trái là một tòa nhà màu trắng có cột, bên phải là một thác nước đổ xuống hồ, nước bắn tung lên khi gặp những hòn đá rêu phong. Có những bậc thềm dẫn từ sân xuống mặt nước, còn các bậc thềm kia dẫn đến những bãi cỏ xanh cạnh đó Phía những rựa sườn đồi đầy cỏ là những chú nai đang gặm cỏ, và ở xa xa, nơi cây cối mọc um tùm trông như một khu rừng, là những hòn đá màu xám to đùng mà từ trước đến giờ bọn trẻ chưa hề thấy. Đứa bạn anh ở trường, Gerard nói, tòa lâu đài thần bí kìa. Kalin nói, anh chẳng nhìn thấy tòa lâu đài nào cả. Jimmy nói, thế thì em gọi cái kia là gì? Geran chỉ về phía xa, nơi có một hàng cây chanh, những tòa tháp trắng và tháp canh vọt lên giữa trời xanh. Hình như chẳng có ai đâu, Kalin nói. Vậy mà mọi thứ trông đâu vào đấy, chắc là phải có phép lạ mất. Hay là có mấy các cỏ thần, Jimmy đưa ra ý kiến của mình. Nếu chúng ta ở trong một cuốn sách nào đó thì đó là tòa lâu đài thần bí, chắc chắn là thế. Kathleen nói. Đó là tòa lâu đài thần bí. Gerard nói giọng lanh lảnh. Nhưng làm gì có tòa lâu đài nào như thế? Jimmy khẳng định. Sao em biết được là không có? Thế ngoài những gì em tận mắt thấy thì không còn gì khác hay sao? Cậu anh nói giọng khinh khỉnh. Theo em, phép thuật đã hết thời khi con người bắt đầu có động cơ hơi nước, báo chí, điện thoại và điện tính không dây. Jimmy khăng khăng nói. Nói về không dây thì ta thấy nó cũng giống phép thuật còn gì. Gerard nói. Chà, lại thế cơ à. Jimmy nói mỉa vì tức. Có thể không còn phép thuật là vì con người không còn tin vào nó nữa. Kalin nói. Thôi, đừng có làm hỏng cơ hội này bằng việc không tin ngớ ngẩn đó đi. Gerard nghiêm nghị nói. Anh vẫn cứ tin như đinh đóng cột rằng phép thuật có tồn tại đây là một khu vườn thần bí, còn kia là lâu đài thần bí. Anh sẽ khám phá nó. Người hiệp sĩ dũng cảm sẽ dẫn đường, còn những người kia đi theo hay không thì tùy thuộc vào quyết định của họ. Cậu ta bước khỏi lan can và sải bước trên cỏ. Khi đi, tiếng bước chân cậu ta nghe đầy quyết tâm. Hai người kia theo sau. Làm gì có khu vườn thế này bởi nó chỉ có trong tranh hay trong truyện cổ tích mà thôi. Chúng đi gần đến chỗ có những chú nai. Chúng chỉ ngẩng những cái đầu tuyệt đẹp lên nhìn bọn trẻ chứ không tỏ ra sợ hãi. Sau khi đi qua một bãi cỏ già với những hàng cây chanh xum xuê, bọn trẻ đến một vườn hồng có hàng rào bằng thủy tùng mọc dày, được xén đều nhau. Còn những bông hồng màu đỏ, hồng, xanh, trắng phơi mình dưới nắng, trông như chiếc khăn tay thơm ngát, sặc sỡ của người khổng lồ. Em nghĩ rằng tí nữa ta sẽ gặp một người làm vườn Rồi thế nào bác cũng hỏi chúng mình làm gì ở đây Đến lúc đó thì các anh sẽ đối đáp như thế nào? Kathleen vừa hỏi vừa ngửi một bông hồng Chúng mình sẽ nói là bị lạc đường Mà đúng thế còn gì? Gerard nói Nhưng bọn trẻ có gặp người làm vườn hay ai khác đâu Và cảm giác về sự tồn tại của phép thuật mỗi lúc một lớn dần đến nỗi mà bọn chúng gần như sợ cả tiếng chân của mình vang trong khoảng không im lặng mênh mông. Bên kia vườn hồng là hàng rào thủy tùng được cắt uốn thành hình vòng cung, và đó là đoàn đầu của một mê cung, chẳng khác gì mê cung ở lâu đài Hampton Court. Nào, nhớ lời anh nhé, Gerard nói. Giữa chốn mê cung này chúng ta sẽ tìm thấy một điều kỳ diệu bí mật. Hãy rút gươm ra! hỡi những người anh em lạc quan của ta rồi vừa tiến lên vừa hú trong cánh tĩnh mịch đến vô cùng này bọn chúng đã làm thế trong chốn mê cung giữa những hàng rào thủy tùng san sát nhau sao mà nóng đến thế còn lối vào trung tâm của nó thật khó tìm chúng cứ quanh quẩn trong vòng cung thủy tùng đen kịch ở vườn hồng và tất cả đều mừng là có mang theo những chiếc khăn tay sạch khi chúng thấy mình vẫn quanh quẩn ở đó đến lần thứ tư, thì Jimmy bỗng gào lên. Ôi, ước gì! Rồi cậu ta lại thôi ngay lập tức. Ôi! Cậu ta nói tiếp với một giọng khác hẳn. Bữa ăn của chúng mình đâu rồi? Rồi trong khoảnh khắc yên lặng đến ghê người đó, tất cả bọn chúng mới nhớ ra là đã để rõ thức ăn ngoài cửa hàng. Lúc này đầu óc của chúng mới buồn rầu nghĩ đến những lát thịt cừu nguội, sáu quả cà chua, bánh mì và bơ, muối gói kỹ trong giấy, những hộp táo và cái cốc thủy tinh nhỏ dày để uống nước gừng. Giờ chúng ta hãy quay lại để lấy đồ ăn và ăn tối thôi. Jimmy nói, thử cố tìm lối ra khỏi mê cung một lần nữa xem sao. Anh không thích làm cái gì cũng thối trí đâu. Gerard nói, Em đói lắm rồi Jimmy nói Thế sao lúc nãy em không nói Seran căng vặn Lúc nãy em chưa đói Thế thì giờ cũng chưa đến nỗi nào đâu Em không thể trong chốc lát là đói được ngay đâu Cái gì thế kia Đó là một vệt sáng óng ánh màu đỏ Ở chân hàng rào thủy tùng Ánh lên từ một sợi dây mảnh nhỏ Nên nếu không nhìn kỹ vào góc hàng rào Thì không thể thấy được thì ra đó là một sợi chỉ. Seran nhặt lên, đầu sợi chỉ được buộc vào một cái ống có lỗ nhỏ bên trong, còn đầu kia thì... Còn đầu nào khác nữa? Seran nói giọng nghe đắc thắng. Đó là đầu sợi dây dẫn đường đấy. Cù ngụi giờ có là gì không? Anh luôn cảm thấy như một ngày nào đó sẽ có phép lạ xảy ra, và lúc này nó đã xảy ra. Em nghĩ chắc người làm vườn để vào đó, Jimmy nói với một cái đê bạc của công chúa trên đó ư? Mà này, trên cái đê có hình vương miện đấy. Đúng là có thật. Thôi nào, nếu đã là những nhà thám hiểm thì hãy chứng tỏ mình đi. Dẫu sao anh cũng nghĩ rằng ai đó đi qua đường đã lấy chỗ thịt cừu đó cách đây hàng giờ đồng hồ rồi. Seran dục giọng nhỏ nhẹ. Cậu ta đi lên trước, vừa đi vừa cuộn sợi dây đỏ quanh ngón tay và đó chính là sợi dây dẫn đường. Nó dẫn mọi người vào trung tâm của mê cung. Và khi đã ở trung tâm của mê cung thì bọn trẻ bắt gặp một điều kỳ diệu. Đầu dây dẫn đường đỏ đưa chúng lên hai bậc thềm đá đến một bãi cỏ tròn. Ở giữa có một đồng hồ mặt trời. Gần hàng rào thủy tùng có kê một cái ghế đá cẩm thạch to nhưng thấp. Sợi dây dẫn đường đỏ dẫn chúng qua bãi cỏ, rồi đồng hồ mặt trời và đầu kia nằm trong một bàn tay rám nắng nhỏ nhắn, có đeo những chiếc nhẫn đính ngọc, mỗi ngón đeo một chiếc. Dĩ nhiên, có bàn tay thì phải có cánh tay rồi. Trên cánh tay có nhiều vòng xuyến, với những viên đá quý màu xanh lục, xanh lơ và đỏ lấp lánh. Tay áo là gấm màu hồng vàng, có chỗ đã bạc màu, nhưng trông vẫn còn rất đẹp. Còn người mặc bộ quần áo đó thì đang ngủ trên chiếc ghế đá dưới ánh mặt trời. Chiếc áo rủ xuống để lộ chiếc váy màu xanh dịu. Chiếc áo có viền vàng, màu kem và trên mặt là chiếc mạng che mặt đính những ngôi sao bạc. Đó là công chúa bị phù phép đấy. Gerard nói, lúc này cậu ta đã thật sự nghĩ là có phép thuật. Anh đã bảo các em mà. Đó là người đẹp ngủ trong rừng đấy. Kathleen nói. Đó là... À, mà này, quần áo của cô ấy trông cổ lắm. Giống như bức tranh các quý bà của Marie Antoinette trong sách lịch sử ấy. Cô ấy ngủ cả trăm năm rồi. Anh Gerard ơi, anh là lớn nhất, hẳn anh phải là hoàng tử rồi. Vậy mà bọn em không biết. Cô ấy đâu hẳn là công chúa đâu. Jimmy nói, nhưng hai người kia cười cậu ta Một phần vì những điều cậu ta nói kiểu thế đủ để làm hỏng bất kỳ cuộc chơi nào Và một phần vì thật ra bọn chúng hoàn toàn đâu có chắc chắn rằng Người nằm im bất động kia là công chúa Mỗi chặng phiêu lưu, cái hang, những khu vườn thần bí, chốn mê cung, sợi dây dẫn đường đã làm cảm giác về phép thuật càng lúc càng lớn thêm. Cho đến lúc này, Kathleen và Gerard gần như đã mê muội. Hãy lật mạng che mặt lên đi, anh Jerry. Kathleen thì thầm, nếu cô ấy không đẹp thì không thể nào là công chúa được. Em tự ra mà lật lên đi, Gerard nói. Theo em, anh không được chạm vào những hình người, Jimmy nói. Đó có phải là sáp ong đâu, thật ngớ ngẩn, cậu anh trai nói. Đúng rồi, cô em gái nói, sắp âm sao mà chịu được nắng cơ chứ. vả lại cô ấy đang thở mà, anh thấy đấy, đúng là một nàng công chúa rồi. Cô nhẹ nhàng lật mép chiếc mạng che mặt lên và xoay trở lại. Khuôn mặt của công chúa nhỏ nhắn và trắng trẻo giữa hai bím tóc đen. Mũi nàng thẳng và cặp lông mày của nàng trông thật mượt mà, Hai bên gò má và mũi của nàng ấy có mấy nốt tàn nhang. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Kalin thì thầm. Nằm ngủ suốt bao năm dưới nắng như thế mà. Miệng nàng không tươi như nụ hồng, nhưng có vấn đề gì đâu. Công chúa cũng đẹp đấy chứ, Kathleen thì thầm. Cũng không đến nỗi nào, Gerard trả lời. Nào, anh Jerry, anh là anh cả mà. Kathleen nói một cách cương quyết. Ừ, dĩ nhiên rồi. Gerard gượng gạo nói. Thế thì anh đánh thức công chúa dậy đi chứ. Cô ấy không phải là công chúa. Jimmy nói tay thọc vào túi quần đùi dài đến đầu gối. Cô ta chỉ là một cô bé ăn mặc đẹp, thế thôi. Nhưng nàng mặc bộ váy dài, Carlin thúc giục. Đúng, nhưng cứ nhìn xuống đến bàn chân cô ta mà xem Chồng cô ta cũng chẳng cao hơn anh Cherry khi cô ta đứng dậy đâu Thôi mà Kathleen nài nỉ tiếp Anh Cherry đừng có ngốc thế Anh phải làm việc đó đi Làm cái gì cơ Gerard hỏi Chân phải đá và ủng chân trái Hừm, Dĩ nhiên là phải hôn cho nàng tỉnh dậy thôi Không phải là anh Geran trả lời dứt khoát. Thế thì phải có ai làm việc đó chứ? Ngay khi nàng tỉnh dậy, chắc chắn nàng sẽ đi theo anh mất. Geran nói một cách lo lắng. Em sẽ làm được ngay, nhưng em hôn nàng ấy thì chắc chắn có điều kỳ lạ gì xảy ra đâu. Kathleen nói, cô hôn công chúa nhưng chẳng có tác dụng gì, công chúa vẫn nằm ngủ say. Thế thì anh Jimmy phải hôn thôi Em dám chắc là anh sẽ làm đấy Anh phải nhảy lùi lại ngay Kẻo nàng sẽ nện anh đấy Công chúa sẽ không đánh đâu Vì nó chỉ là thằng nhóc mà thôi Gerard nói Có anh là thằng nhóc thì có Jimmy nói Sợ gì mà em không hôn nàng cơ chứ Em đâu có phải là tên nhát giống ai kia đâu Với điều kiện nếu em hôn công chúa Em sẽ là người chỉ huy cho đến hết ngày hôm nay nhé này, nghe đây! Gượm cái đã! Gerard kêu lên. Có lẽ anh làm chỉ huy thì tốt hơn. Nhưng ngày lúc đó Jimmy đã hồn đánh chụp một cái vào chiếc má nhợt nhạt của công chúa và lúc này cả ba anh em đều nín thở đợi kết quả. Và kết quả là công chúa mở đôi mắt đen to ra, giang hai cánh tay khẽ ngáp, lấy bàn tay rám nắng che miệng rồi nói, nghe rành mạch không sai lấy một từ. Vậy là một trăm năm đã qua rồi sao? Hàng rào thủy tùng đã mọc cao thế này rồi ư? Trong các ngươi ai là hoàng tử của ta, người đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ sâu kéo dài bao năm nay? Ta đã đánh thức nàng đấy, Jimmy nói không hề sợ hãi, vì trong nàng không có cử chỉ nào tỏ vẻ muốn tác ai cả. Chàng là vị cứu tinh của ta, Công chúa nói và giơ tay ra, Shimi cầm lấy và lắc thật mạnh. Nhưng mà nàng có đúng là công chúa không đấy? Cậu ta hỏi. Dĩ nhiên ta là công chúa rồi. Công chúa trả lời. Ta có thể là ai khác được chứ? Hãy nhìn vào vương miệng của ta đây này. Nàng kéo chiếc mạng che mặt ánh kim sang một bên để lộ ra một chiếc mũ miệng mà ngay cả Jimmy cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy những viên kim cương. Nhưng Jimmy nói Sao? Nàng nói mắt mở to Hẳn chàng phải biết ta ở đây chứ Hay chàng chưa bao giờ đến Chàng đã hạ những con rồng như thế nào vậy? Gerard không thèm đếm xỉa đến câu hỏi Ta chỉ hỏi nàng có thật sự tin vào phép thuật không? Chỉ có thế thôi nếu các người đều tin, công chúa nói, thì ta phải tin chứ. Hãy nhìn đi, đây là nơi mà ta đã bị con thoi đâm vào ngón tay. Nàng cho mọi người xem vết sẹo nhỏ đó. Vậy đây có thật là lâu đài thần bí không? Dĩ nhiên rồi, công chúa nói, sao các người ngốc thế? Nàng đứng dậy, chiếc váy gấm màu hồng của nàng phủ quanh đôi bàn chân thành những gợn lấp lánh. Phải nói là váy của nàng quá dài, Jimmy nói. Lúc bị chìm vào giấc ngủ, váy của ta có độ dài bình thường mà. Công chúa nói, hẳn là nó đã dài ra trong 100 năm qua. Ta hoàn toàn không tin nàng là công chúa. Ít ra thì... Jimmy nói, đừng có bận tâm vào việc tin hay không tin đi, cái đó tùy chàng. Công chúa nói, dù chàng có tin ta là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng lắm Công chúa quay lại nhìn hai người kia Chúng ta trở lại lâu đài đi Công chúa nói Ta sẽ cho mọi người xem vàng bạc châu báu Và những đồ vật dễ thương của ta Mọi người thích chứ Có Gerard nói tỏ vẻ do dự Nhưng mà Nhưng mà gì Giọng công chúa nghe có vẻ sốt ruột nhưng mà chúng tôi đang đói cồn cào đây này. Ôi, ta cũng đói. Công chúa kêu lên. Từ bữa điểm tâm đến giờ đã có gì bỏ bụng đâu. Mà đã 3 giờ chiều rồi. Công chúa vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ mặt trời. Ôi, mọi người chưa ăn gì lâu thế rồi sao? Nhưng hãy xem ta đây này, ta đã không ăn uống gì cả trăm năm nay. Thôi nào, ta cùng về lâu đài thôi. Lũ chuột chắc đã ăn hết mọi thứ rồi. Jimmy nói một cách buồn bã. Cậu ta giờ đã công nhận nàng đúng là một công chúa. Không đâu. Công chúa reo lên vui mừng. Chàng quên là mọi thứ ở đây đều có phép màu à? Thời gian đã ngừng trôi 100 năm rồi. Thôi ta đi nào. Ai đó hay dở đấy cái đuôi váy lê thê của ta, kéo không ta không sao mà đi được vì nó dài đến khiếp. Vương Nhị xin mời các bạn cùng đón nghe những chương tiếp theo của quyển truyện Lâu đài thần bí ở các video